Bạn có biết Việt Nam Airlines yêu cầu 400 TOEIC đầu vào cho các vị trí. Agribank yêu cầu 450 TOEIC trở lên. ACB và Sacombank yêu cầu TOEIC 500 trở lên. FPT yêu cầu nhân viên phải đạt 500 điểm TOEIC tiếng Anh mới đủ điều kiện làm việc. Vietcombank yêu cầu đầu vào 650 TOEIC trở lên ở một số vị trí. Rất nhiều tập đoàn, công ty lớn đã và đang sử dụng TOEIC là thước đo đầu vào cho cán bộ nhân viên – Vậy để đến với nghề nghiệp mơ ước, bạn phải học TOEIC ngay hôm nay.